Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Ok, lô chào anh em, chào các anh em mới vào nhá rồi, hôm nay rất là đông đủ. Cảm ơn uh, ờ, 300.000 anh em đang coi như là là, là xem live stream. Rồi ok, tôi biết, tôi biết, tôi biết. <laughs> anh em cứ bình tĩnh nha, đâu sẽ có đó. Tôi biết là các anh em rất là thích chơi uh, cái bộ ờ, uh, 6 Glacier. Tôi uh, tôi biết có rất nhiều người nhắn tin cho tôi như thế. Anh em khá là quan tâm đến cái bộ 6 Glacier rồi trận hôm nay nhá Riêng cái buổi hôm nay Riêng cái buổi livestream hôm nay Tôi sẽ dành ra cả buổi để chơi Glacier Fetch cho anh em Glacier kết hợp với cả bốn quy giạt nhá Kích hoạt bằng bốn quy giạt Một trong những cái bộ mà phải nói là rất là nhiều người đam mê Trong đấy thì cũng có tôi Đấy và các anh em GTD trong uh, clan của tôi thì có Ờ, phải nói là có cả một chuyên gia về ờ, Glacio Đấy, 6 Glacio đấy là GTD An GTD An uh, Đã coi như là nghiên cứu rất là sâu, rất là kỹ ở cái bộ này rồi Đấy, rất là kỹ rồi Thậm chí là còn đã đã coi như là là, là, là, là tìm ra một chân lý của cái bộ Glacio 6 Glacio kết hợp với một cái con co mà đánh rất là ổn áp đấy chính là con uh, Velomancer Đấy, trong cái buổi hôm nay tôi sẽ dần lần lượt tôi giới thiệu cho anh em nhá yên tâm rồi anh em uh, đi qua thì uh, để lại cho tôi một like nhá anh em share được thì càng tốt cảm ơn anh em rất nhiều thắng hoàng kèo top một trăm k này anh hụt kèo hơi nhiều nha kèo top một gì đấy để ra nào kèo gì thắng hoàng kèo gì ấy nhỉ Anh em tập trung vào <clears throat> Rồi Thôi làm lại trận đầu nháp thôi Tôi có phải tôi nói rồi tôi không phải thông thạo 10 bộ này Thằng An GTD An nó mới thông thạo bộ này anh em hiểu không Tôi cho con đường tập luyện thôi Nhưng mà hứa với anh em là sau buổi stream này thì tôi phải lên được thông thạo 10 Nha Cứ bình tĩnh <clears throat> Thực ra cái bộ này chơi eco thì dễ mà Chơi eco dễ Chơi uh, chơi mà bổ củi mới khó Win the trick mới khó chứ Rồi xin cái chém lan rồi Có cái chém lan rồi anh em ạ Yên tâm rồi Có cái chém lan yên tâm rồi Đấy có cung rồi yên tâm rồi nhá Yên tâm rồi Đấy bài này Bài này nó ra nó ổn áp hơn Đấy, cứ phải đóng chém lan vào đã Đóng giáp vào Đây nó mới là chuẩn bài đúng không Đấy Ờ, trở lại top 1 rồi anh em yên tâm Bình tĩnh Cứ bình tĩnh Hay đi từ cái bộ Glide nhỉ Chia cô luôn à anh em Nhưng mà bài đang khỏe cô gì Tầm này bài ra Hunter các thứ khỏe mà Ui, thằng nào cũng khỏe vậy 6 Glacier kết hợp với Fallen thì không chơi được anh em ạ Nó bị vướng Nó bị vướng cái con Fallen ấy Con này nó ở trong cái ờ, tộc ờ, ấy này Nó kích hoạt một con là nó kích hoạt được rồi nên không chơi được Không chơi được bộ phách <clears throat> Yếu quá Eco luôn nha anh em nhá Đồng ý không? Eco nhá Eco đi Eco thì cũng phải từ từ Có con Eco mới Eco được Thôi bán bán bán đi bán đi bán đi xác định chơi eco bán đi bán đi lấy tiền anh em ạ là tôi cũng chơi cái bộ này tôi cũng nghiệm ra một cái điều đấy là chơi eco thì nó dễ hơn nó dễ chơi hơn là chơi uh, chuỗi thắng ấy. đúng rồi thằng nào cũng khỏe anh em ạ thằng đéo nào cũng có hai sao Không phải uh, cái tộc Demon mà nó không chơi được con fulan Mà nó là cái tộc Wick ấy em ạ À cái cái cái hệ Wick ấy Cái hệ Wick nó kích hoạt một, một con ok á Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi Đúng rồi Ui nói Lên được hai sao rồi này Đúng ngu người Gặp thằng này thì thắng này Gặp thằng này thắng Thằng này đang eco Bây giờ chưa gặp bớt Hay quá Rồi nhá Qua thằng đấy là ngon rồi Đây rồi Nó chê cô anh em ạ chơi cô là dễ dễ chơi hơn chơi cô dễ chơi hơn form đội hình sớm Cái kia là form ấy Vừa lấy tôi nhìn thấy nó bị muộn đấy Tầm uh, round um, 20 mà vẫn chưa form được đội hình Thì nó bị muộn quá mà lúc đấy hết tiền rồi Chơi không có chuỗi Khó lắm Chơi cái đội hình này là chắc chắn là ừ, chúng ta phải có lượng tiền để roll ra form đội hình uh, sớm Nếu không form được đội hình sớm mà cái lúc mà chuyển ấy nó nếu mà nó khoảng round 20 đến round 30 thì lúc đấy nó mất nó nhiều máu lắm thì cũng không khác gì là bán hết đi xong rồi xây dựng lại từ đầu ấy, nó khó lắm. Đầu game cho Hunter 2 sao thứ thì dễ chịu. Ủa thì chết rồi bỏ mẹ rồi. Round này mất đống máu này. Hú lên. Thôi chết đi, chết đi Đừng để con kia nó đẻ ra Mẹ ơi Đúng rồi anh em chơi cô đó cái cô là ngon nhất rồi cho tôi xin được con Eco đi rao sau rao 10 rồi kìa Vớ vẩn thua rao quái này Eco ờ, thì ờ, chúng ta mới form được cái đội hình kịp được Mà có tiền, có tiền để roll Con nào ở trong cái bộ fake thì chúng ta lấy thôi Nó dễ chơi hơn Ôi, thôi chết mẹ Ê Được, được, được, được, được, được, được, được, được, được, được Giết một con lừa đi Cố một con này Cố, cố, cố Thôi anh em ơi Chơi không vua Aqua Aqua làm gì đâu Bình tĩnh thứ này có đép được không? Áp à, qua anh em phải lên 8 anh em mới cho vào được đúng không? Chính vì thế nên là không không không mua làm gì. Chơi Eco Road ở 7 đấy anh em ạ. Road ở 7 form sớm. Lên 8 thì mới tìm Aqua với cả con Doom. Ở 7 nó chỉ có là hai Glacier này, ba Wizard. Nó là 5 con một con tăng là con cây đóng giáp luôn nhớ nói nhiều trận này chơi chuẩn chỉ thật là chuẩn chỉ luôn trận này chơi thật là chuẩn chỉ cho anh em xem ơ ờ, cho con eco ấy nhở Không có lỗi một con eco luôn ạ Chết thêm một vài con lửa đi Đừng để nó đẻ nó nữa Đến lúc chết rồi bạn ơi Chết đi, chết đi, chết đi Ok Bụt máu thôi Cây này Lên 7 rôn Tầm này vẫn chưa có con giữ máu đen đấy nhở Làm sao tôi có thể form đội hình sớm trước khi gặp mấy cái thằng đang có chuỗi kia Đừng để mất chuỗi Đừng mất chuỗi bạn nhé Vớ vẩn ăn thằng này này Thằng này chơi cái đéo gì yếu vậy Ê Không không không không không không May quá Bài này anh em tin tôi top 1 không? Anh em tin tôi top một bài này không? Ừ, được top 1 50k nhá anh ơi Được em Và chơi khó rồi nhá Chuyện này chơi khó luôn Anh em biết tôi nuôi con nào làm co không Tôi nuôi con này luôn Skull Hunter 2 sao rồi anh em ơi Chơi luôn Skull Hunter anh em nhá Skull Hunter anh em ạ à. Đấm nó Chết mẹ, đéo đấm được rồi, thằng này khỏe quá rồi Xài xanh quá Rộp Rộp luôn Amber à uh, Chưa biết anh em ạ Curo đã Skull Hunter lên được 3 sao của chơi nhá Còn không thì thôi Skull <coughs> Hunter lên được 3 sao của chơi Còn không thì chơi con này ừ. Skull này đập cũng khỏe phết đấy nhá, đúng không? Đập khỏe đúng không? Skull Hunter full đồ thì có khỏe không nhỉ? Con này tốc đánh cao mà. Tốc đánh tận 1 1.0 này là cũng cao lắm à? Chơi được không? Thử thách tí. Tăng độ khó cho game. Roll tiếp à? chơi đúng rồi Đấy anh nói thế thôi chứ lên được hai đương nhiên là chơi rồi Có chuối thằng này này Ui, Spoon Hunter lên được ba để chơi nhá anh em nhá Hứa với anh em luôn từ từ thôi khả năng cao con này lên được ba đấy anh em ạ cây 3 Skull Hunter 3 Đẻ ra một đàn đệ Cũng được Chơi Skull anh ơi Đúng rồi, anh em sẽ thích tôi chơi Skull hơn Sẽ anh em sẽ thích hơn là chắc Ui giời lại thua Cream đâu Nếu có này Cây ba đâu năm mươi tiền rôn Năm mươi tiền rôn thôi anh em ạ à. Đừng để xuống thấp tiền Tí nói chung là cần khá là nhiều tiền lên 8 lên 9 Giữ mức là 50 thôi Bây giờ máu nó chắc là cũng Nếu mà có mất thì mất cũng không nhiều đâu Thiếu mỗi con uh, Grim thôi Vào thay hai con này ra Thay ba con này ra này Cho ba con giạt vào là xong Rồi luôn tiếp kiếm Skull 3 hoặc là PA 3 Nhưng mà tôi trận này tôi vẫn hướng tới chơi con Skull Nhưng nó khắc bọt tí khá yếu Đây rồi Ôi rồi anh em ơi Nhưng mà tạm thời đồ cho con này Ổn áp chưa Ổn áp chưa Ui ừ, có vẻ hơi yếu Cây có vẻ đấm hơi yếu Cây đấm hơi chậm Đấm nhanh hơn tí được không Đúng rồi ấy à, ấy à Cũng kinh đấy chứ Cũng kinh đấy chứ Được rồi đấy Run nhẹ cái Run nhẹ cái lứa Ui là PA rồi PA lên rồi anh em ơi ờ, Lên 8 đúng không PA1 à? <laughs> không xì nhê Con này lên ba khác mà Từ từ bình tĩnh Anh em bình tĩnh Lên ba sao khác mà <laughs> Có vẻ anh em có vẻ không tin tưởng lắm con cây Rất nhiều anh em đang bảo quần què Như cái quần què à anh em đúng không Sukun ba đi, Roll nếu ra à Đây này Anh em ơi Sukun ba nhá Hứa với anh em luôn Trận này chơi Sukun Không nói nhiều Trận này chơi Sukun tôi khẳng định luôn Tôi bán cái này đi luôn Nhá Bán đi luôn Trận này tôi chơi Sukun Anh em hãy tin được tôi Để cái hút máu nhỉ Anh em hãy tin được tôi Tôi sẽ roll Skull 3 Đấm nó Đúng rồi Đấm mạnh vào Skull đấm mạnh chưa kìa Không đơn giản Đừng có nghĩ school Hunter yếu Mẹ, Chuyện này tôi hứa với anh em luôn Tôi chơi con school Đóng vào luôn cho chắc luôn này Hôm nay sở stream đến mấy giờ anh? Hôm nay ờ, sở stream ít nhất là 5 trận nha anh em nhé Đây là trận thứ hai <coughs> đấy để cho anh em uh, anh em uh, chuẩn bị chuẩn bị tinh thần <coughs> yên tâm bình tĩnh anh em thử thách tí làm sao đâu đấm luôn school hunter ít ra thì nó cũng có thể đẻ thêm được một con ít ra thì nó biết đẻ thêm một con anh em ạ đấm đi cây đấm đi cây làm hết In ra thì nhiệm vụ của nó có thể đẻ được Đấy được rồi Ra đi con mẹ nó 5 con rồi đấy Con này cần không nhỉ 5 con rồi đấy 5 con PA rồi đấy Nào lên ba đi Cho anh em thấy sức mạnh của mày đi Xong rồi thôi Chuyện sau không chơi nữa <coughs> Lên ba cho anh em thấy sức mạnh của mày đi Cây làm hết à Ui cây đéo làm được rồi Cây có vẻ đéo làm được rồi Trông yếu lắm ui cây đéo làm được rồi đây lại rồng rồng làm hết rồng làm hết rồng làm hết ui ui đéo làm được gì rồi khó chịu thế nhở School đâu Ui School nữa rồi PA lên đến 3 đến lưỡi rồi School vẫn chưa ra Còn mẹ ngu người với con Skull Hunter Skull Hunter mày ra đi Đúng ngu người Bây giờ lại còn đéo, đéo dùng được cơ Lại phải để ở ngoài cơ Ơ Thôi chết rồi, gặp thằng này đi rồi này PA3 cái đéo ở đấy. ui ui ui cây tỉnh tỉnh dậy tỉnh dậy ui giời con rớt nó giật mất đống máu luôn sờ cun chưa lên được ba thì những con khác nó đã lên được ba rồi ờ đen đấy nhở đen đấy nhở đen đấy nhở lại cú lừa rồi không top một được rồi <laughs> cày thật sự Skun đều quá Skun này Skun đều quá lại có khi lại Doom lại không dùng được cái chứ Lại xuống hố rồi Cho cái viên ngọc ma lăng ấy, một viên thôi Cho xin một viên thôi đúng gãy này ma lăng đúng rồi ra cái đéo gì vậy xuống hố bây giờ sắp lên ba rồi anh em ơi Cút con mẹ Doom đi Lên 8 cho Aquaman vào hết cứt Anh em nhá Xong rồi Một round nữa tôi xả tiền hết luôn đấy Thua Và toang rồi Ui rồi gặp cái thằng này kinh quá Đấm đi, đấm mạnh vào Đúng rồi Ơ sao không khóa cóc được Đấm đéo mất máu à Đấm cái bọn cờ lai đéo mất máu này Ui giời ơi Mất nhiều máu quá 18 máu Xả hết tiền rồi Một con nữa Đúng rồi À thôi lên 8 luôn Wow Càng càng càng càng càng càng càng càng Anh em có thấy đủ căng chưa Đủ căng chưa anh em <clears throat> Aquaman lên ba lốt này 18 máu chưa chết được đâu Ôi khẳng định 18 máu chưa chết được Tôi đô lốt vào lấy 3 sao anh em ạ 18 máu chưa chết được một round nữa thôi Sống lên một round nữa thôi Thôi chết mẹ rồi Aquaman làm hết Anh em thấy chưa À quên quên quên, quên không phải Aquaman Mà là Skull Hunter làm hết anh em thấy chưa? School Hunter khỏe chưa? Úi rồi ôi, úi rồi Rồi, roll đốt vào này lên anh em ơi. Ui. BKB không? God. Phải có BKB. Roll tiếp. Chén cuối đi. Rồi ra sau lô tiếp Con này còn hai con Con này còn hai con Con này còn ba con Cố lên Chén cuối chén cuối chén cuối anh em ơi Ui đéo combo được rồi Aquaman làm hết Aqua à, quên quên nhầm nhầm Nó là Skull Hunter Đấy phải Aquaman Skull Hunter làm hết Được không Skull Hunter đánh đi đậm yếu thế Máu vật lên Lên đi Ui giời chém đéo mất máu kia Được không Kia Ôi giời Cần mẹ đánh yếu thế nhở Ô Trên cuối, trên cuối, trên cuối, trên cuối, trên cuối ui thiếu một con à Nhưng mà tờ anh ngu quá Ngu người luôn anh em ạ Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ui rồi, ui rồi, ui rồi Beatmaster ơi là Beatmaster Ui rồi ôi Đẩy thằng kia mất sải luôn Bình tĩnh em Grim từ từ Grim một con nữa lên hai đập Grim làm cái gì <coughs> Grim một con lên hai mà Bình tĩnh <coughs> Rao sau là nó lên Anh em cứ bình tĩnh Con Grim phải dễ ra mà con này dễ ra thôi tí nữa bỏ ra roll là được không vấn đề ở đâu anh em ạ à. con này lúc đấy nó khỏe nó quan trọng hơn con này quan trọng hơn sợ nhất là cái thằng rồng kia kìa lâm rồng kìa mẹ vào cái chắc chết luôn Thấy chưa Anh em thấy chưa Lăm rồng Lăm rồng của chúng tôi Cố lên Yếu thế Chém nhanh lên hút máu nó ui giới ơi khó chịu thật sự kéo được không có bkb hai gặp bọn âm rồng mới toang mất làm nào giờ cho xin nó đã qua ba vậy không được rồi gặp bọn năm rồng sợ quá anh em ơi thì cũng chỉ thế này thôi Hết rồi BKB 2 mới được Có kháng phép ở đây rồi không ăn thua nhỉ Hơi yếu <clears throat> Đấm nhanh hơn một chút nữa đi Cô mua đẹp Cờ like với chúng tôi cờ lai úi rồi ôi cờ lai tưởng cờ lai mà ăn được á không đâu ồ như nào khỏe phết đấy chứ ô khỏe phết đấy chứ anh em bảo yếu đi anh em sai rồi đấy này nhìn đây này nhìn đây này anh em thấy chưa thằng kia là con phải bất ngờ phải sang nó nhìn tôi Đấy Ua Chết mẹ Con này nó phải ở đây Sợ quá Ui Được không? Được không? Ăn được luôn này Lăm rồng, lăm rồng, lăm rồng, lăm rồng, lăm rồng Úi rồi Úi rồi, úi rồi được anh em ơi Tôi mà sống đến ra 35 tôi có BKB 2 thì bọn này chết hết với tôi Hứa Chén cuối chết chết mẹ ở Doom à, quên quên quên quên có đu ba ui ôi chết rồi chết rồi có chết không chưa thấy chết chưa thấy chết ồ này anh em nhìn đây này cái bộ gót đây này có có cả con uh, ca lông có cả con uh, gót thunder vẫn thua không hiểu chuyến cuối đó BKB 2 là bọn này chết hết của tôi Hứa Rồi ôi Spoon Hunter ơi Đúng là em của anh Đánh hay quá Spoon <laughs> Hunter khỏe quá Kinh thật Sợ Doom chứ Anh em mà không sợ Doom Doom Doom đúng rồi con này chết này Không combo được BKB hai đây rồi anh em ơi Bọn này chết hết Ồ hai cái thằng rồng với tôi hai cái thằng rồng với tôi ạ Ờ ờ ờ Chuyện cuối anh em ơi Đứng đúng vị trí đi Ui dối nhở năm rồng năm rồng tuổi năm rồng tuổi gì năm rồng tuổi gì bkb hai năm rồng tuổi gì ồ ồ ồ ồ được không được không được không được không được chứ được chứ Lên đi Ơ Aquaman Ê. Rồi đấy Chắc là đối thủ cáu lắm đây Chắc các đối thủ tầm này cáu lắm đây Cáu lắm đây ừ. Cáu thì làm được cái gì nữa Ồ ừ. Cáu thì làm được cái gì bạn ơi cẩu thì tầm này làm được cái gì nữa tớ vô địch rồi úi rồi úi rồi cầu tơ hộ cái anh em thấy con Skull Hunter khỏe chưa ờ ui 22 máu ạ à. anh em anh em ơi ra vừa rồi tôi đẩy nó 22 máu 23 máu luôn ạ à. ui đẩy cái cái cái cái quân què gì vậy đẩy cái quân què gì kinh vậy hai cái bkb thôi có cái gì đâu ui giời trò chơi đơn giản quá trò chơi đơn giản quá năm rồng của chúng tôi năm rồng của chúng tôi ui rồi ui rồi làm gì Đéo <laughs> làm gì luôn Bất lực anh em ơi Bất lực anh em ơi Bất lực rồi BKB2 bất lực rồi Đối thủ bây giờ đang rất là bất lực đấy Tầm này lên 9 kẹp Doom mà xong Giờ ra con Doom kẹp áo xong anh em ạ Thôi tầm này xếp bài chậm xếp bài thoải mái Xếp bài thoải mái Ủa đồ lại dồn cho con Flame à? Đồ dồn cho Flame á? À? giống như vậy What the hell Ờ Cứ đứng đây luôn này Đứng trước mặt cậu luôn Chả làm gì luôn tôi chả làm gì tôi chả làm gì tôi đứng trước mặt cậu thôi Ủa Ủa Ơ ờ, sao lại đánh trọng cái kia Đánh đấm mất máu cái kia ơ à, cái kẹp gì đây lỗi rồi ôi lỗi rồi cái đéo gì đây lỗi rồi ơ à, cái gì đây bắt game bắt game bắt game mẹ nó chém đéo mất máu là sao bắt game bắt game mất rồi cái bộ này lỗi vãi cứt gửi nhà sản xuất thôi bắt game mẹ rồi Vô lý thật chém trượt Cái đéo nào Con kẹc gì vậy à, Cái đéo gì đây What the hell Không phải Nó bị lỗi Game nó bị lỗi khạc khạc cái đéo mà khạc anh em biết đéo mà khạc khạc ra chém với tốc độ mắc mắc tốc độ rồi thì khạc giải quyết là cái gì đâu game bị lỗi giống ba tiền đéo gì con rồng nó nhổ vào nó có mất đam đâu ui giời anh em chả biết cái gì không biết gì cứ nói linh tinh tốc độ đánh mắc ping rồi con rồng nó chỉ làm giảm tốc thôi mẹ cay vai cứt game lỗi vai cứt ạ à. đéo hiểu Mẹ. game lỗi cày cày thật sự trời hay như thế đéo là người ta top một còn mẹ game Thôi rồi Chúng ta lại thôi Anh em thấy hay thì để lại cho tôi một like một share nhá anh em nhá Cay thật sự nhưng không sao hết Chút tất làm lại Tai nghe vừa đẹp vừa sang Đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn Mẫu má chuẩn đét như hình Lại còn đang có chương trình rất hay Tai nghe G800 Một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone Là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6 Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm Z800 sẽ được giảm giá là 40% Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi